Xin kính chào quý vị nhà đầu tư. À, nằm trong chương trình à, đánh giá về các cái cổ phiếu thì hôm nay thì thay mặt cho EZFIN Việt Nam, tôi à, sẽ phân tích à, định giá về cái cổ phiếu POW, mỗi cổ phiếu trong lĩnh vực điện mà nhận được rất nhiều các sự quan tâm của nhà đầu tư. Đúng không ạ? Thì hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghiên cứu nó. Thì trước tiên là về tổng quan về doanh nghiệp. Thì đây là một cái doanh nghiệp điện lớn thứ hai ở Việt Nam chiếm khoảng 10% công suất à, năm 2018-19. Thì đến năm 2020, 21, 22 khi mà rất nhiều các cái dự án à, năng lượng tái tạo đi vào hoạt động thì cái công suất của nó đâu đó còn đâu khoảng độ 7,5% tổng công suất à, điện ở Việt Nam. Đây có thể nói là một trong những cái công ty điện rất lớn, gọi lớn thứ hai Việt Nam chỉ sau EVN thôi. Chính vì thế cho nên là khi nghiên cứu về cái ngành điện ấy, thì người ta không thể bỏ qua cái cổ phiếu POW này và nó có những cái gì thì ở dưới đây là các cái thông tin về nhà máy điện của POW thì chúng ta có thể thấy về nhà máy thì điện khí gồm có 4 nhà máy Cà Mau 1, Cà Mau 2, Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2 thì trong đó thì Cà Mau 1 và Cà Mau 2 thì mỗi ờ, nhà máy là 750 MW Nhơn Trạch 1 là 450 MW nhân trạch 2 là 750 MW à, tiếp theo là thủy điện thì có 3 nhà máy thì với công suất nó nhỏ hơn khá nhiều so với điện khí đó là Hủa Na với 180 MW Đắc Green là 120 5 MW nậm cắt thì chỉ có 3,2 MW mà thôi rồi là nhà máy điện than thì có một nhà máy gồm Vũng Áng 1 với cái công suất 1.200 MW rất lớn đúng không ạ à, rồi về cái à, tổng tiền đầu tư thì quý vị có thể nhìn thấy ở bên này rồi về công suất à, đầu tư tức là cái cái à, vốn đầu tư trên mỗi một MW thì Cà Mau 1 và Cà Mau 2 thì à, do đầu tư khá sớm thành ra chi phí nó cũng tương đối thấp cộng thêm công nghệ của nó thì cũng không được cao lắm thì là với 8,76 tỷ đồng trên mê và 8,2 tỷ đồng trên mê. Nhân tránh 1 thì đầu tư với cái chi phí cũng khá cao 15,67 tỷ đồng trên mê, nhân trạch 2 là 11,38 tỷ đồng trên mê. Thì đáng chú ý nhất trong cái những cái nhà máy này đó là nhân trạch 2, hoạt động hiệu quả nhất trong ờ, lĩnh vực gọi là nhiệt điện ở Việt Nam. Tiếp theo là hùa Na thì là 33,13 tỷ trên một mê, duck Ring là 47,2 tỷ trên mê, Nậm Cắt là 43,6 tỷ trên mê. Vũng áo 1 là 23,95 tỷ trên 1 mê. Và cái thời gian vận hành thì như ở trên đây. Với tỷ lệ sở hữu đối với Cà Mau 1, Cà Mau 2 và Nhơn Trạch 1 là 100% của PO New. Còn Nhơn Trạch 2 chính là cái mã NT2 niêm yết ở trên sàn giao dịch chứng khoán ấy. Thì à, PO New nắm 59,37%, rồi là 84,14% của Hùa Na. Dark Green là với 94,83%, Nậm Cắt là 94,23% và Vũng Áng 1 thì cũng chiếm 100%. À, ờ, như vậy có thể thấy rằng tổng công suất của POW tính đến năm 2018 nó là 4,2 gigawatt. 4,2 gig. Đó, tức là 4.200 megawatt. Đấy là tổng công suất thì chiếm khoảng 10%. Thì nếu so với năm 2022 này thì nó tương đương còn khoảng 7,5 đến 8%. 8% và suất đầu tư trên mỗi một mê nằm khoảng 16,4 triệu thì là một suất đầu tư cũng gọi là ở cái mức tương đối thấp tương đối thấp một chút đó đấy là những cái thông tin cụ thể về những cái dự án những cái nhà máy điện của NT2 đang vận của POW đang vận hành tiếp theo là chúng ta đến là các cái dự án đang triển khai thì gồm có hai dự án rất lớn đang triển khai là NT3 tức là Nhân Trạch 3 và Nhân Trạch 4 thì nó cũng à, ngay cạnh ngay cạnh cái nhân trạch à, 12 thôi nó cũng ngay cạnh đó thôi và nó ở Đồng Nai tỉnh Đồng Nai thì nhân trạch 3 và nhân trạch 4 thì với cái tổng công suất là 1.600 mê tức là hai nhà máy này nếu đi vào hoạt động sẽ nâng cái tổng công suất của POW từ 4.200 mê lên tới 5.800 mê tức là tăng gần 40% gần 40% thì để duy trì được một cái vị thế là một cái doanh nghiệp lớn trong cái lĩnh vực phát điện. Thì à, tổng vốn đầu tư là khoảng 30,5 nghìn tỷ. Như vậy công suất chúng tôi tính ra mỗi một mê là khoảng 19 triệu đồng, 19 tỷ đồng. Thì đây là sử dụng những cái công nghệ rất mới của GE ờ, General Electric của Mỹ. Thì là công nghệ mới và hiện đại nhất. Hiện đại hơn cả cái công nghệ của nhà máy nhiệt điện coi là hiện đại nhất hiện nay là nhơn trạch 2 nhơn trạch 2 với cái hiệu suất sử dụng nó có thể lên đến 62 63 phần trăm tức là như này khi người ta đốt 100 mét khối khí thì có tới 62 đến 63 mét khối được chuyển giao thành điện đó còn cái tiêu hao và không chuyển giao được thì nó khoảng độ 48 đối với nhà máy 38 đối với nhà máy Nhơn Trạch 2 là một nhà máy có cái công cái cái cái năng suất tốt nhất hiện nay ở Việt Nam sử dụng cái công nghệ của Siemens của Đức uh, hoạt động rất trơn tru rất tốt sau hơn 10 năm hoạt động thì nó vẫn gần như mới cơ rất tốt thì nó cũng chỉ đạt cái mức cao nhất là 58% thôi còn đối với hai nhà máy nhân trạch 3 nhân trạch 4 sử dụng công nghệ của GE thì kỳ vọng rằng nó sẽ đạt khoảng 62 63% và cái chi phí đầu tư cái thời giá bây giờ thì nó cao hơn so với giai đoạn trước nó khoảng độ 19 tỷ một mê thì tôi xin uh, đưa ra tha cho quý vị tham khảo về một số cái chi phí đầu tư ví dụ như là với cái uh, điện mặt trời thì cái chi phí đầu tư thực sự thì chúng tôi đánh giá là nó khoảng độ 13 12 đến 15 tỷ nhưng mà các công ty báo cáo lên tổng số suất đầu tư lên nó thường là khoảng độ 18 đến 23 tỷ đối với thủy điện thì nó khoảng hơn 30 tỷ một mê đó Đối với điện gió khoảng độ 40 đến 50 tỷ một mê. Còn đối với thủy điện khoảng 25 tỷ một mê đó. đó chỉ như vậy là NT3, NT4 đầu tư với cái suất đầu tư dự kiến là khoảng 19 tỷ một mê thì nó cũng ở cái mức gọi là trung bình. Đó. Và cái việc vận hành thì dự kiến đối với NT3 là vào quý 4 năm 2024 và đối với NT4 là vào quý 2 năm 2025 sẽ phát điện thương phẩm. Thì như vậy nếu mà có đóng góp kết quả kinh doanh cho POW thì chúng tôi kỳ vọng rằng nó có thể bắt đầu đóng góp vào giữa năm 2025 trở đi thì mới bắt đầu có lợi nhuận. Còn cái giai đoạn đầu mới đi vào hoạt động thì về cơ bản công suất sử dụng thì không được tối đa, chi phí thì lớn, vân vân. Thì cái lợi nhuận nó có thể âm trong những cái giai đoạn đầu. Tiếp theo là POW cũng vừa thông qua cái nghị quyết đầu năm 2022 à, đó là góp 30% vào cái nhà máy điện khí LNG ở Quảng Ninh thì đây cũng là một cái nhà máy điện khí khá lớn thì công ty cũng sẽ góp 30% vào đó 30% vào đó nếu mà tính cả cái nhà máy này trong tương lai đi hoạt động thì cái tổng công suất mà à, POW tham gia nó còn lớn hơn nữa và cái tỷ lệ nó cũng chiếm khoảng gần 10% khi nó vào hoàn thành toàn bộ cái lượng phát điện ở Việt Nam. Thì như trên đây thì chúng ta sẽ cùng nhận, đã cùng nhau điểm qua về cái doanh nghiệp này để quý vị nhà đầu tư có thể hiểu hơn nó đang làm gì, như thế nào. Thì tóm lại rằng nó là một cái doanh nghiệp điện và chủ yếu đó là nhiệt điện. Thủy điện thì có một phần thôi thủy điện về cơ bản chiếm khoảng độ 8% tổng công suất và trong tương lai nó chỉ còn chiếm khoảng 5% tổng công suất mà thôi. Còn điện khí chiếm lớn nhất, chiếm lớn nhất với khoảng hơn 60% công suất, hơn 60% công suất và điện than chiếm khoảng độ 28% công suất. Đó, thì đây là cái cơ cấu về cái doanh nghiệp POW này. Tiếp theo là về đánh giá về cái sức khỏe tài chính của POW thì uh, chúng ta có thể thấy là cái công ty này có cái tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ xíu giảm từ năm 2017 là 89,73% thì đến đầu năm 2022 6 tháng đầu năm còn có 27,15% mà thôi. Thì điều này cho thấy rằng cái sức khỏe tài chính của công ty này đang tốt hơn rất nhiều. Tốt hơn thể hiện qua cái gì? Thứ nhất là về vốn chủ sở hữu nó tăng qua thời gian nhờ lợi nhuận sau thuế giữ lại của doanh nghiệp này có thứ hai là là nợ vay của doanh nghiệp này đang giảm dần theo thời gian rất tốt nếu 2017 nợ vay lên đến gần 25.000 tỷ 24.877 tỷ thì 2, 6 tháng đầu cuối năm 2000, 6 tháng đầu năm 2022 nó còn có 8.742 tỷ thôi như vậy có thể thấy là nó giảm đâu đó giảm đâu đó được khoảng độ hơn 16.000 tỷ sau khoảng 4-5 năm qua đó, giảm rất mạnh giảm rất mạnh làm cho cái sức khỏe tài chính của POW được đánh giá là tương đối tốt tương đối tốt còn về cổ tức thì POW thì hàng năm đâu đó họ đều dự định trả khoảng 300 đồng cổ tức trên mấy giá khoảng 14 năm thì nó không được cao lắm khoảng 2% thôi đó khoảng 2% thôi và cái việc nợ vay nó về thấp như này thì chúng tôi cũng cho là ngắn hạn thôi bởi vì với cái việc là phải đầu tư cái nhà máy à, điện khí nhân nhân trạch 3 và nhân trạch 4 với tổng trị, vốn đầu tư khoảng hơn 30.000 tỷ. Cộng thêm góp 30% vốn vào cái nhà máy điện khí tại Quảng Ninh thì cái nhu cầu vốn cần cho các cái dự án phát triển trong tương lai sẽ rất lớn. Thậm chí rằng POW có thể phải vay hàng tỷ đô, tức là khoảng hai hơn 20.000 tỷ để có thể đáp ứng được cái hoạt động, cái mở rộng kinh doanh của họ. Thế do đó chúng ta cũng không kỳ vọng được rằng POW sẽ trả cái cổ tức tiền mặt cao trong tương lai. Trong tương lai. Tuy nhiên thì xét về cái sức khỏe tài chính đang chúng ta có thể thấy đó là rất tốt, rất khỏe với lợi vay rất thấp thì tạo tiền đề cho cái công ty này có thể tiếp tục vay để có thể tăng trưởng, mở rộng kinh doanh trong tương lai. Tiếp theo về cái tình hình kinh doanh ờ, đó là kết quả kinh doanh, hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời của công ty. Thì ờ, công ty này có được cái doanh thu năm 2020 2021 là giảm khá mạnh giảm cả kèm với đó là lợi nhuận cũng giảm so với cái đỉnh cao năm 2019 đạt tới uh, ờ, 2.855 tỷ lợi nhuận sau thuế thì 2020 chỉ còn 2.663 tỷ 2021 chỉ còn 2.052 tỷ thì nguyên nhân đến từ cái hai năm này Covid xảy ra rất là phức tạp cái lượng tiêu thụ điện của Việt Nam nó cũng chậm lại chậm lại và người ta ưu tiên việc huy động điện khí à điện thủy điện nhiều hơn so với những cái điện khí và điện than bởi vì thủy điện có cái chi phí rẻ hơn rất nhiều rất nhiều chính vì thế cho nên đã làm cái doanh thu và lợi nhuận của công ty này giảm bên cạnh đó thì cái giá bán điện cạnh tranh trong cái giai đoạn này cũng ở mức rất thấp rất thấp do chính phủ đã kiểm soát cái giá điện giá nước để đảm bảo cái việc gọi là an sinh xã hội đảm bảo cái vấn đề ổn định kinh tế à, giảm thiểu cái tác động vào lạm phát khiến cho cái kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này có sự suy giảm thì trong 6 tháng đầu năm 2022 thì cũng tương tự nó cũng lại có sự suy giảm với doanh thu là đạt 14.524 tỷ giảm 7,04% lợi nhuận ròng thì đạt 1.469 tỷ giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2021 2021. Tuy nhiên thì chúng tôi đánh giá rằng với cái việc năm 2021 khu vực uh, kinh tế trọng điểm phía Nam đó là nơi đặt đại bản doanh của chính của cái POW này thì có cái dịch bệnh Covid vô cùng phức tạp trong cuối năm 2021. Chính vì thế nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái kết quả kinh doanh 6 tháng cuối năm 2021 đạt đâu đó có 622 tỷ lợi nhuận sau thuế cho NT2 thôi thì trong 6 tháng cuối năm 2022 này kỳ vọng rằng lợi nhuận nó sẽ cao hơn 6 tháng cuối năm 2021 và kỳ vọng năm nay lợi nhuận sau thuế của POW thì có thể tăng trưởng trở lại so với năm 2021 thì chúng tôi kỳ vọng rằng nó có thể đạt khoảng độ 2.500 tỷ lợi nhuận sau thuế cho năm nay tức là đánh dấu một cái mốc tăng trưởng trở lại tăng trưởng trở lại của cái công ty này của công ty này. Còn về cái hiệu quả sinh lời trên vốn chủ sở hữu của POW thực sự là tương đối là thấp. Với cái tỷ suất sinh lời cao nhất năm 2019 đâu đó mới có 10,65%, còn lại đều chưa được 10%. Thì thực sự đây là một cái tỷ trọng sinh lời khá thấp, khá thấp cho thấy cái hiệu quả của cái công ty này nó không được cao. Thì nguyên nhân vì sao lại vậy? Thì chúng tôi đánh giá rằng là trong các cái nhà máy hoạt động của NTH của POW này thì chỉ có NT2 là hoạt động kinh doanh gọi là nổi trội hơn cả. Ví dụ như là các cái nhà máy liên quan đến Vũng Áng chẳng hạn, nhiệt điện than Vũng Áng hay là Nhân Trạch 1 chẳng hạn, hoạt động kinh doanh rất kém hiệu quả. Rất kém hiệu quả. Ngoài ra thì các nhà máy thủy điện thì hoạt động cũng tương đối tốt nhưng do suất đầu tư của họ tương đối cao. Chính vì thế cho nên cái việc sinh lời nó cũng không thực sự ờ, lớn, không thực sự lớn. Thì về cơ bản nhìn tổng thể thì về cái kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này thì sẽ không có nhiều ấn tượng không có nhiều ấn tượng ở mức trung bình và nó bị uh, hit bởi covid rất nhiều và từ cuối tháng cuối năm 2022 nó sẽ trở lại với sự tăng trưởng tốt hơn còn về cái hiệu quả uh, kinh doanh của công ty thì thực sự là không cao cái khả năng sinh lời của công ty được đánh giá là tương đối thấp tương đối thấp à, về dòng tiền của POW thì có thể thấy rằng dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh những năm trước của nó rất cao chủ yếu đến từ một lợi nhuận tốt thứ hai là khấu hao rất nhiều đặc thù của những cái doanh nghiệp à, điện là khấu hao rất lớn đặc biệt những cái doanh nghiệp nhiệt điện khấu hao rất lớn thì à, dòng tiền trong 6 tháng đầu năm 2022 thì lại rất là nhỏ nguyên nhân chủ yếu đến từ à, POW bị chiếm dụng vốn rất lớn của nhà mua điện đó là EVN à, chiếm dụng nhiều hơn so với cuối năm 2021 lên đến 5.000 tỷ bởi vậy cho nên là cái công ty này có được dòng tiền rất ít à, về hoạt động đầu tư thì POW cũng đang đầu tư rất là mạnh mở rộng kinh doanh mạnh đúng không? và hoạt động tài chính thì về cơ bản là dương nhẹ do tăng nợ vay một chút thôi còn đến việc trả cổ tức thì là không đáng kể không đáng kể thì như vậy nếu đánh giá qua về tổng quan của dòng tiền của công ty này là về cơ bản là tương đối tốt và à, nó nó nó nó đầu năm này nó có bị chiếm dụng vốn khá nhiều thì cuối năm kỳ vọng cái việc chiếm dụng vốn nó sẽ không gia tăng nữa thì tự nhiên cái dòng tiền cho cả năm nó sẽ trở lại rất tốt và đây chính là một cái nguồn tiền tốt cho POW dành cho cái việc mở rộng sản xuất kinh doanh trong tương lai của nó như vậy tổng quan chung về cái sức khỏe tài chính của POW là rất tốt khỏe mạnh với tỷ lệ nợ vay thấp cổ tức tiền mặt có Đó, thứ hai là về cái kết quả kinh doanh của công ty này về cơ bản là không tốt và có sự suy giảm rất mạnh 2021 20 và 21 thì chúng tôi kỳ vọng nó sẽ bắt đầu trở lại từ 2022 và tăng trưởng tốt vào năm 2023 đó ờ, rồi là về cái hiệu quả sinh lời của nó còn thấp đúng không dòng tiền thì về cơ bản ok thì uh, trên đây là những cái đánh giá về cái tình hình kinh doanh cũng như sức khỏe tài chính vậy thì rủi ro của POW là cái gì thì rủi ro của PLW lớn nhất chúng tôi cho rằng đó là chính là cái giá nguyên liệu đầu vào đó là giá khí NLG eh, LNG và giá than đầu vào ở trên thế giới biến động vô cùng khó lường và có xu hướng tăng mạnh đặc biệt là à, sau cái giai đoạn mà Nga với Ukraine diễn ra chiến tranh xung đột với nhau khiến cho cái giá khí và giá than nó nhảy múa liên tục lên xuống rất là mạnh mẽ rất mạnh từ đó ảnh hưởng rất nhiều đến cái hoạt động kinh doanh ổn định của công ty tiếp theo rủi ro thứ hai đó là để xây dựng cái nhân trạch 2, 3 và nhân trạch 4 thì ờ, với cái công suất lên đến 1.600 MW thì POW cần vay khoảng 20.000 tỷ đồng bởi vì tổng chi phí đầu tổng vốn đầu tư nó khoảng 30.500 tỷ đồng thì công ty hiện nay thì cũng có một cái nguồn tiền khá khá cộng thêm dòng tiền từ khấu hao dòng tiền từ cái kết quả kinh doanh một năm cũng được khoảng độ 5 đến 7 ngàn tỷ 5 đến 7 ngàn tỷ và tổng vốn đầu tư nó lên đến hơn 30 ngàn tỷ thì như vậy đến 2023 2024 thì cùng lắm thì nó cũng chỉ được độ hơn 10 ngàn tỷ thôi hơn 10 ngàn tỷ như vậy vẫn còn thiếu khoảng độ 20 ngàn tỷ nữa 20 ngàn tỷ nữa thì bên cạnh đó thì POW còn phải đầu tư 30% vào nhà máy điện khí ở Quảng Ninh thì cũng sẽ cần vốn. Thế do đó rằng nếu mà POW mà thực hiện đúng tiến độ dự án vay rất lớn như thế này thì cái áp lực lên cái chi phí tài chính cũng như là cái hiệu quả kinh doanh của cái công ty này trong cái thời gian 2024 2025 có thể nói rằng là áp lực vô cùng lớn vô cùng lớn đúng không ạ chúng ta thấy rằng trong 4 5 năm qua công ty đã giảm nợ được khoảng độ 16.000 tỷ thì bây giờ lại vay thêm khoảng độ 20.000 tỷ nữa thì cái áp lực nó chồng lên chồng lên đúng không ạ tuy vậy thì à, với cái việc là à, mở rộng thì triển vọng trong tương lai nó mới có thể tốt được thế thành ra nó sẽ đi kèm với việc là nợ vay nhiều hơn tiếp theo về rủi ro thứ ba đó là chúng tôi đánh giá về cái vũng áng 1 và nhân trạch 1 thì hiệu quả kinh doanh là khá thấp thì đây cũng là một cái rủi ro khiến cho cái hiệu quả sinh lời của POW rất thấp phải nói là rất thấp nếu so với những doanh nghiệp khác và thứ tư rủi ro là có thể đến từ việc nhân trạch 3 4 có thể chậm tiến độ đó thì chúng tôi kỳ vọng rằng nó sẽ đúng tiến độ tức là nhân trạch 3 sẽ đi vào hoạt động vào quý 4 năm 2024 nhân trạch 4 sẽ đi vào hoạt động vào quý 2 năm 2025 nhưng mà nó có sẽ có trong quá trình hoạt động thì thường có những rủi ro xảy ra thì có thể bị chậm tiến độ thì khi chậm biến tiến độ thì về cái tình hình tài chính cũng như là về cái việc định giá nó sẽ có cái sự thay đổi và khác biệt còn dựa trên những cái kịch bà, kịch bản cơ sở bình thường như hiện nay thì với các lợi suất chiết khấu khoảng độ 10,2% giá điện chúng tôi kỳ vọng là sẽ có thể tăng trưởng khoảng 4% một năm thì năm 2020 2021 thì giá điện không tăng do cái Covid đúng không ạ chính phủ muốn an sinh xã hội ổn định kinh tế kể cả năm 2022 nữa thì cái giá điện của chúng ta đáng ra là phải tăng nhưng mà nó đã không tăng đó thì nó cũng ảnh hưởng phần nào đến những cái doanh nghiệp điện tất nhiên là về cái giá điện thì nó sẽ rất là phức tạp cơ chế giá điện phức tạp nhưng mà việc giá điện không tăng bán ra thì nó sẽ ảnh hưởng phần nào đến những cái doanh nghiệp sản xuất điện như POW thì ờ, với cái việc tăng trưởng khoảng 4% một năm tương ứng với lạm phát hàng năm thì chúng tôi cho rằng nó cũng rất hợp lý rất hợp lý và thứ ba là chúng tôi kỳ vọng NT3 sẽ đi vào hoạt động đúng tiến độ vào cuối 2024. Thì từ đó có thể tạo ra uh, doanh thu và lợi nhuận bắt đầu từ cuối 2025. Và NT4 đi vào hoạt động giữa năm 2025 thì có thể kỳ vọng rằng doanh thu và lợi nhuận lợi nhuận nó có thể mang lại cho cái công ty từ năm 2026 2026 và chúng tôi định giá theo cái phương pháp từng phần tức là như thế nào tức là chúng tôi lôi từng cái dự án ra để chúng tôi đánh giá, định giá từng dự án một dựa vào công suất, dựa vào suất đầu tư, dựa vào doanh thu, lợi nhuận, dự báo, khấu hào vân vân, XYZ thì chúng tôi sẽ tách từng cái nhà máy ra, từng cái công ty ra. Chúng tôi định giá thì lúc đó có được một cái bảng định giá của từng doanh nghiệp, từng công ty. Từ đó đưa vào định giá chung Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có sử dụng cái phương pháp gọi là P và PB một chút có đối chiếu, có đối chiếu, có đối chiếu để đưa ra những cái đánh giá. Thì dựa trên những cái giả định, những cái đánh giá trên thì giá trị nội tại của cổ phiếu POW xứng đáng từ mức 16.830 đồng 19.947 đồng. Đó là giá trị nội tại của POW xứng đáng từ mức mức như vậy. Đó thì trên đây là những cái phân tích đánh giá cũng như định giá cái cổ phiếu POW theo cái phương pháp từng phần của chúng tôi à, à, hy vọng rằng với những cái nội dung này sẽ cung cấp được đến cho quý anh chị nhà đầu tư những cái à, kiến thức tham khảo hữu ích vào trong cái quyết định đầu tư của mình còn đối với việc khuyến nghị đầu tư hay không thì chúng tôi cho rằng cái cổ phiếu POW này cứ khi giá nó về giảm về cái mức hấp dẫn chiết khấu khoảng độ 20% ờ, chẳng hạn 10 đến 20 25% chẳng hạn thì nhà đầu tư có thể mạnh mẽ mua tích sản và đến bao giờ nó đạt định giá thì chúng ta có thể bán đạt để tận hưởng cái à, lợi nhuận từ nó thì chia sẻ với quý vị thì cổ phiếu POW này đã từng 4 lần đạt cái giá chốt lời trong cái cộng đồng tích sản cổ phiếu đó nó không phải là một cổ phiếu tăng trưởng mạnh cũng không phải là một cái cổ phiếu có tiềm năng tăng giá cao nhưng nó là một cái cổ phiếu rất dễ nhìn rất dễ đánh giá và có cái sự bền vững vững chắc của lĩnh vực gọi là tiện ích đó là lĩnh vực điện đó. thế do đó nó phù hợp với những nhà đầu tư nào có cái khẩu vụ vị rủi ro thấp và lưu ý là đạt giá chốt lời thì chúng ta phải chốt lời chứ chúng ta cũng không lên uh, giữ nó bất chấp đến việc giá cả biến động như thế nào thì, thì trên đây là những cái thông tin cung cấp đến quý vị thì xin chúc quý vị à, đầu tư thành công xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở lần sau